đời không là bớt cuộc đời chẳng phải là thơ nhưng nhờ có thơ chúng ta bay bổng nhờ có gì mà chúng ta yêu nếu mở dòng trái tim hạnh phúc chúng thì cũng ta ôm cả bầu trời thật ra chỉ là giọt sương giọt sương nhìn vào có mặt trời có cả thế giới này nếu bạn được sớm mỗi sớm mà thức dậy bạn sẽ thấy giọt sương lặng lành trên đầu ngón cỏ và nếu trời nắng lên cho cô trông lấp lánh tuyệt vời giọt sương sẽ tan đi mất rồi vượt sương đã mất rồi nhưng mà trọng năm bia đá thì mòn La là một bài bốn sáu bảy tám nha là hai lần tám gì rồi đó không ai không bảo chuyện hai ba bốn năm tám mươi năm một lần trước là quỳnh quỳnh quỳnh they don't have Nothing và hãy cùng tiếp cận tác phẩm của anh Thank you và bây giờ là chàng và nàng cùng bước lên dân nhân biết đâu hùng hình nữ dân nhân quý an Thank you.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 vì do một rượu đi em nhìn nó thì chắc là anh hùng ờ đừng đứng ngay là đứng thẳng là ờ. chồng dạ. mình không ngay là nói không hay Dạ, thì cái bộ đầu tiên em nhìn thì khác anh hùng thực ra anh hùng mặc một cái áo mà thiết ở trong không phải là họa thiết uh, ờ, sọc ngang cao mà là họa thiết hoa và anh hùng không có đi đưa giày cá sấu đó mà trong đưa gì màu cát còn chị em thì uh, cái mặt váy chứ không phải là một bộ chung xuống như thế này dạ yeah đúng không đúng còn cái gì nữa ai thấy cái gì khác trời ơi chúc mừng em 200 điểm mỗi một người 100 là 200 bây giờ chỉ còn có hai bạn nữa thôi nha các bạn nào biết phải phải cho lẹ lên ủa sao con trai mà quan sát kỹ con gái gì ta con gái thì xanh lên em em bao xin tên của mình để xem các cuộc làm biên bản một biết còn biết tặng quà là điểm thứ em xin tên em nói xin tên liên tục nha và tôi tên là cái gì gọi là dạ xin chào anh chị mình là tôi là cũng chưa nói cái tên mình vô mình xin tên luôn mình xin tên mình xin nói mình xin tên mình luôn ok tôi là hồng hồng sơn thì uh, nãy tôi thấy uh, anh hùng đóng vai là một người ca sĩ còn uh, nhìn nhìn uh... chị Thúy An chị Thúy An và chị Thúy An thì uh... bây giờ giống vậy đúng không mà chị có thay đổi bộ đồ Dạ không, vừa nãy như đôi giày khác Ờ, hồi nãy mặc váy trắng cho nên chắc mặc đôi giày dài đúng không? Tin <laughs> lên rồi tin lên, mình sai mình cũng tự tin, hiểu chưa? À, mình phải ung dung tự tại mình đừng nhìn mình nó soi mói tò mò nhìn mặt mình có hiện xấu hiểu chưa mình cứ nói ung dung thoải mái thấy chưa bởi vì cái phong cách của mình được đánh giá qua cái phần không phải mình tập trung để mình dành lát điều sâu cái điều đó không cái đẹp nha chưa thì vừa nãy hai người này là đóng vai à, là ca sĩ còn bây giờ là đóng vai à, người mẫu ủa mình làm việc là như vậy thì có đóng gì đâu à, ca sĩ này ca sĩ thiệt chứ đâu phải là tụi em lên làm gương mặt thân quen rồi đóng vai giả làm những nhạc HKT là bản cưng à. cái đó là tại cách dùng từ của cưng thôi thầy biết trong đầu em gì đúng nhưng mà cái cách dùng từ của em nó chưa có trùng khớp với cái em suy nghĩ cho nên vì vậy em được cộng thêm 100 điểm và dám nói cái gì là em sẽ bay lên những mũi tên đúng không đúng rồi cái đấy là người lúc nãy thì em treo dù em cũng có như quan sát nhưng mà theo em thấy thì lúc nãy ờ, cái câu chuyện phỏng vấn của hai anh chị là cặp vợ chồng và bây giờ hai anh chị là đang ờ, đi thi ờ, chương trình hoa hậu là người ta đọc kết quả mà mẹ nói là ta đi thi đó đi thi là ừ. sẽ diễn tập với nhau và là kết quả bây giờ là ra sân khấu để chào khán giả ờ cũng chèo và theo cháu thì đó là nghề mc đúng không vậy thì theo chị là hai vợ chồng hay là vợ chồng hay là chỉ là đóng vai đóng vai là thực sự là là là, là, là đó đúng không nhìn cái ánh mắt là biết đúng rồi nhìn cái ánh mắt của nhau là biết rồi tôi không tin bây giờ ai làm cho hai bạn này hôn nhau thì người đó sẽ được qua nghe nào nghe nào Khi người ta yêu nó tức lời nó nhảy vào lòng người ta người ta nuốt luôn trong bụng ra sao ai làm cho hai bạn này hôn nhau thì điều gì sẽ xảy ra ai biết có phải họ là vợ chồng không chưa chắc họ hôn cho các bạn vui lòng dạ. nhưng nếu họ hôn nhau thì các bạn sẽ được một phần quà và hai vị khách mời của chúng ta cũng có quà dạ. à cho nên đây là một cách hùng vô cùng cho đến một hai ba không có ý kiến giờ cho người khác đi một hai ba không để có sự tình cảm có sự trân trọng và đồng hành với nhau bạn ơi bạn là tiến sĩ tâm lý xã hội giáo dục tâm thần học hay sao bạn kêu người ta là hai bạn hai bạn ờ, nữa rồi mô phật mô phật hai anh chị là hãy ờ, thể hiện tình cảm của mình ví dụ người ta thường nói rằng là nếu tôn trọng nhau thì hãy hôn là trái với nhau nếu như mà yêu thương nhau thì hôn là má của nhau còn nếu say đắm trong một mối quan hệ thì hãy không vào môn của nhau Ê, cái cặp này nó kêu môn đầu gối của nhau cái sao mình cứ cái này cho nên mình đừng lấy những những nguyên tắc của người khác mình trông lên đầu người ta à. người ta không có thèm làm cho mình vui lòng mình đừng có làm hồng mình có thể cảm thấy được là cái cảm xúc của hai anh chị rất là nhiều ờ, nó e thẹn ờ, cũng có nhưng mà nó cũng có một cái gì đó rất là say đắm nó như ánh mắt của chị nhìn anh cũng là một cái anh việc là tình yêu là để cho thế giới nhìn thấy hả gần Noel rồi bây giờ gần Noel rồi thì ờ, hồi nãy á, ờ, nghe ờ, nghệ sĩ thanh bạch có chia sẻ là cái người cái người mà uh, người uh, giống như là người hôn cũng được một quà và người uh, mời họ hôn cũng được quà vậy thôi á bây giờ giống như chị nói uh, thì uh, bây giờ cho ba cặp đi ba cặp lên đây hôn đi thì có gì đó thì thì uh, nghệ sĩ thanh bạch

em nó cũng dễ chịu hơn Tại mình không nhau, làm du lịch với nhau không nhau Có rất là nhiều cái thể hiện tình cảm mà Đây à Bây giờ em vừa nói gì mà bạn này đồng ý em đề nghị đây là em trai hay để lại Em nói sao nói lại đi Rồi nói đi Phương kiếm xong À, chị hay là hai đứa mình lên đi thì hai mình là ngành du lịch với nhau không nhau nó cũng dễ chịu hơn em trả lời sao dạ em chưa trả lời chưa trả lời mà nhảy lên luôn rồi đó dạ vì tinh thần sư phong thì kia campuchia việt nam kia dạ em chỉ dùng ánh mắt thôi ạ à. dạ trời ơi em cảm nhận ánh mắt như thế nào hay vì là ánh mắt có quen của người campuchia nó có sức quyến luôn dạ ảnh nhìn em quan trọng là cái này nhân liệu sẽ quyết định nó làm cân bằng được lượng lan sự cảm xúc của hai người thì anh tha các chị chỉ chạm vào xong có nghĩa là hỏi cần câu trả lời đúng không tình yêu không lời như vậy còn sao em mời chị hai em không lên là là em tự mời hay chị hai em mời à, trước tiên thì uh, mình làm ngành nghề này mình làm MC thì uh, nói chung uh, mình sẽ học theo cái phong cách uh, Tây Âu một xíu uh, thoáng và đôi khi những người đang chia sẻ những cái gì đó mình có thể chia sẻ cùng với uh, cảm xúc của họ ví dụ vui thì mình gọi áp mái nhau còn nếu mà buồn thì mình có thể ôm nhau để trời ơi dạy những yêu thương đó dữ quá rồi thôi được rồi các bạn về chỗ đi nha coi như bị các bạn thao mà lên và các bạn không nào không đá họ cái nhà tài trợ không có cẩn thận người ta tặng quà người ta tốn bao nhiêu mà các bạn cảm xúc của nhau trọng vừa rồi cảm ơn đến nhà tài trợ của chương trình và xin cảm lời cảm ơn của mẹ xin mời những cặp không xung phong lên đây hôn nhận quà anh chị tự lên đi tự bắt đặt sê để lên thời gian chỉ có ba đến một hai ba mà không lên thì không cơ hội chứ rồi tôi biết các bạn là những người không tham cho nên các bạn lên còn những bạn tham thì đã lên thì hết chơi rồi một còn thêm hai cặp nữa đâu một hai cặp nữa đâu hai tụi bay ngồi yên như trời chồng đi qua đi nó nghĩ quỳ lại người ta đi trời ơi trời ơi cơ hội hãy nắm bắt cơ hội các bạn hãy chuẩn bị em bây giờ con gái ở mời con trai mời con người lên hai ba bắt đầu con gái mời con trai đã lên thầy không vì con gái đi mời con trai ừ lên nữa các bạn nào đã lên rồi bây đổi đổi két đổi két thay đào đổi két hiểu chưa lô sorry tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng cả những mặt còn lại đều lên vì các bạn đã bị làm nhục và các bạn xứng đáng nhận quà hãy trở lại những những tuổi mình đã lên và tặng cho người mới cũng được hiểu chưa những người nào cô đơn hãy gặp nhau đi người nào chưa để lại cho tôi mới được đó là là đó đó đó rồi đứa tôi đưa ra để nó đủ giảm với nhau ok lắng nghe dạ nghe em chấm điểm đôi mắt nha mắt mà không trữ tình không liên duyên chuyện riêng hãy chìm đắm trong âm nhạc nghe từng nốt từng con